Đây là sản phẩm người già N88 bên em mới về nhé Màn hình rộng tầm à, hơn 2,4 inch nhé. Có nút à, công tắc đèn pin này hai đèn pin to Máy cực kỳ to và chắc chắn luôn ạ à, Có đọc số nhé Âm thanh rất là trong luôn ạ vâng. Thì à, em giới thiệu đến các chức năng cơ bản nhé mục Có mục danh bạ này mục tin nhắn mục trung tâm cuộc gọi này mục đa phương tiện đa phương tiện thì mình có chơi nhạc này phát video và ghi âm ghi âm thì mình có ghi âm trong mục này và ghi âm ở trong cuộc gọi luôn ạ cái phần quản lý thì mình có gọi số gọi nhanh thì mình có thể cài đặt được 9 số nhé bàn phím rất là đẹp luôn ạ máy thiết kế đẹp nhé đây là em gọi thử ừ, kiểm tra âm thanh Không. âm thanh rất là to và trong luôn ạ